gì đã dính cái nhọn này thôi nhiều cái quá săn mây nhưng mà bây giờ đã là 10 giờ trưa rồi em muộn rồi Chuẩn bị lên đỉnh Thật ra là đỉnh ở bên kia cả Mình không lên từ đấy nữa Chỗ này là trống lắm à Bên kia vào ăn liều Tốt người ta chơi trông Rồi Bây giờ Bắt đầu thôi ngay đây thì là đập kem thơm mộng anh em nhé nước bây giờ cũng rất to và đẹp đó đây là đình giao cũ bây giờ là phong phú ngay bên dưới chân tôi là dessous de l'encours. đi quay đi dính mưa anh em ơi Chạy thôi không có dài nào bằng cái dài nào anh em ạ vừa hết rồi xe này cái dốc ờ, xuống kinh quá nên là vừa càng phanh càng chết chứ càng phanh càng càng quay xe đấy trơn quá à. hết rồi à? ơn quý anh chị và các bạn đã xem hết video của mình. Nếu cảm thấy video hữu ích, hãy like, share. Bấm vào nút ờ, đăng ký và sau đó ấn vào hình quả chuông để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn. Trong những video lần sau. We'll be right back.